Tiến bàn với vợ vay mượn tiền để anh sang nước ngoài xuất khẩu lao động. Dù cả hai mới cưới chưa đầy một tháng, tôn trọng quyết định của chồng, Linh ủng hộ và vay mượn tiền bên nhà ngoại cho anh đi. Nhờ rời sang đấy làm ăn thuận lợi, Tiến cũng chịu khó cày cuốc, nên làm một năm thì anh trả xong nợ. Không phải lo trả nợ nữa, tháng nào Tiến cũng gửi vài chục về cho vợ giữ để tích tiền xây nhà, mở cửa hàng kinh doanh, vắng chồng. Một mình Ninh ở nhà buồn lắm, Thế nhưng cô chẳng bao giờ dám than phiền này nọ Sợ chồng không yên tâm làm ăn Thời gian cứ thế qua đi Sau 5 năm Thì giờ vợ chồng Tiến đã xây được ngôi nhà 5 tầng Và mở một cửa hàng vật liệu ở tầng 1 kinh doanh Hết hạn làm việc Tiến trở về nước với sự hào hứng Mong ngóng gặp vợ Thế nhưng vừa nhìn thấy vợ đứng chờ với cái bụng bầu to vượt mặt Tiến đã nổi điên Anh đoán chắc đây là sản phẩm của vụ ngoại tình Anh vắng nhà 5 năm Vợ ở nhà một mình đã ngoại tình Nghĩ đến chuyện đó là tiếng sôi máu Anh lôi vợ vào nhà Đóng cửa, đánh vợ tới tấp rồi nghiến răng cha hỏi Mày ngủ với thằng nào Tao đi làm bục mặt kiếm tiền Vậy mà mày ở nhà Chỉ biết tiêu tiền của tao Tối tối lại dẫn trai về nhà ngủ thế à Em không ngủ với ai hết Năm năm qua em vẫn thủ tiết đợi anh mà Sao anh không tin em Vừa về đến nhà mà anh đã đánh em thừa sống thiếu chết là sao Tin, tin cái con khỉ đấy Mày cắm sừng tao 5 năm qua Tao có ngu đâu mà tin mày nữa Không thừa nhận ngoại tình à Vậy thì mày chết với tao rồi Con đàn bà lăng loàn này Vợ không chịu nhận tội Tiến lại càng điên hơn Anh đánh đấm vợ không thương tiếc đến mức Linh không chịu được ngất đi luôn Để mặc xác vợ ở đó Tiến bỏ ra ngoài ban công hút thuốc Vì nghĩ vợ làm trò giả bộ Thế nhưng hút xong điếu thuốc vào Thấy vợ vẫn nằm đó máu ở đầu em chảy ra, nghĩ mình đánh vợ quá lặng tay, Tiến vội đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu. Ngồi run rẩy đợi cấp cứu, Tiến vừa lo vừa giận vợ. Anh đánh vợ đến mức này cũng đã là do anh quá yêu vợ, ghen tuông nên mới thế. Hy vọng vợ anh không sao, anh có thể chấp nhận bị cắm sừng chứ không chấp nhận mất vợ. Ngồi chừng hơn tiếng sau, bác sĩ đi ra nhìn Tiến với vẻ mặt mệt mỏi lẫn bực tức. Tại sao anh lại đánh vợ ra nông nỗi này Tại vì cô ấy ngoại tình Có bầu với thằng khác Nên em nóng quá Không kiềm chế được Nên mạnh tay ạ à. Ngoại tình Anh dựa vào đâu nói cô ấy ngoại tình Cái bụng to vượt mặt của cô ta đó bác sĩ Anh chưa điều tra rõ ngọn ngành Đã kết tội vợ mình thế ư Bụng cô ấy to như vậy Không phải là đang mang bầu Khối u ác tính đang phát triển trong bụng cô ấy ở giai đoạn cuối Nửa năm nay Cô ấy một mình đến đây để điều trị, không cho ai biết. Cô ấy đã cố đợi anh về mới chịu nhập viện điều trị, lại bị anh đánh tàn nhẫn thế này. Sao cơ ạ? À? Vợ em bị ung thư, khối u đang phát triển trong bụng cô ấy, chứ không phải cô ấy có bầu ạ. À. Không thể nào. Còn không tin vào y học nữa sao? Cậu giết vợ mình rồi đấy. Bác sĩ nói gì? Giết vợ, không đến nỗi đấy chứ. Cô ấy đi rồi, mang trong mình khối u ác tính, lại bị anh đánh không thương tiếc như thế cô ấy không thể cầm cự được thêm nữa giờ thì anh vào với cô ấy đi đợi chồng mòn mỏi 5 năm cuối cùng ngày trở về phải chết trong sự ghen tuông vô lý run rẩy khi nghe bác sĩ nói vợ đã chết tiến bật khóc nức lở chạy vào ôm lấy vợ anh gào khóc thảm thiết xin lỗi vợ không cho cô ấy giải thích mọi chuyện thế nhưng mọi thứ đã quá muộn anh đã gián tiếp giết vợ đổ oan cho cô ấy mà không hay 5 năm qua vợ anh đã khổ sở, cô đơn thế nào khi không có anh ở bên cạnh. Ôm chặt lấy thân xác vợ, Tiến hận bản thân mình vô cùng. Nếu anh không nóng nảy, bình tĩnh nói chuyện với vợ, thì mọi thứ đâu kết thúc trong nước mắt và sự ân hận thế này. Anh là một thằng chồng tồi, một thằng chồng ích kỷ, đẩy Ninh vào chỗ chết. Cả đời này, anh sẽ không thể tha thứ được cho bản thân mình, không dám nhìn mặt bố mẹ vợ nữa